Liên quan đến việc cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an vừa có thông tin quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trưa 8 tháng 10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB cho biết, ngân hàng đã rà soát và khẳng định công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông không phải cổ đông của SCB và bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB, do đó không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. Ngân hàng cam kết có đầy đủ giải pháp nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền và lợi ích của đối tác khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật. Cũng theo SCB, tại ngân hàng này, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. Các nhu cầu thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống sẽ được xử lý và SCB mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng của khách hàng cổ đông trong thời gian tới. Trước đó, sáng 8 tháng 10, trao đổi với báo Người Lao động, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty đơn vị liên quan công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan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 Nữ tỷ phú người Việt gốc Hoa Trương Mỹ Lan còn được gọi với tên Trương Muội. Chồng bà Lan là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Trước khi bị khởi tố bắt tạm giam, bà Trương Mỹ Lan giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tập đoàn này có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng, chuyên đầu tư các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, thể thao, dịch vụ tài chính và cơ sở hạ tầng. Ba bị can khác bị khởi tố cùng với bà Trương Mỹ Lan gồm Trương Huệ Vân sinh năm 1988, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương sinh năm 1972, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát.